Ngày hôm qua của chúng ta là ngày Chủ nhật Ngày 26 tháng 3 thì đặc biệt của chúng ta về con 65 anh em nhé Chạm 6 chạm 5 tổng 1 Càng của chúng ta là càng 7 765 Thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đè lui của chúng ta đè lui chạm 9 của chúng ta thì uh, chúng ta vẫn chưa ăn được anh em nhé Chạm 9 thì chúng ta vẫn chưa ăn được Lô khung của chúng ta thì khá là đỏ phải không ạ Lô khung của chúng ta thì cái cặp 1991 này thì chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy thì chúng ta cũng ăn được ờ, hai uh, nháy còn 9 91 anh em nhé đó đây thứ năm đây thì về phần đề của chúng ta thì uh, thì chúng ta vẫn chưa ăn được thì từ ngày hôm nay ngày mai ngày kia nữa thì chúng ta còn có hai hôm thì chúng ta tiếp tục vào cái trạng 9 này cho mình trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề của chúng ta chỉ có 8 số thôi đó và lô khung anh em nhé thì à, mình cũng cảm ơn 559 người đã like video cho mình và 7.000 người đã xem chúc mọi người uh, thật nhiều may mắn và sức khỏe anh em nhé thì ở trên Zalo của chúng ta thì à, ngày hôm qua thì chúng ta tiếp tục tưng bừng anh em nhé Zalo của chúng ta thì uh, ngày hôm qua thì chúng ta đã đại thắng được uh, lô và xiên 2 đó ngày hôm qua thì hơi tiếc đề thôi đề thì uh, dàn đề của chúng ta thì chỉ có 10 số thôi nhưng hôm qua thì mình kết là kết cái bộ đề 14 hơn là cái bộ đề 04 anh em nhé bắt cho em là 060 và 515 thì nó lại về con 65 à, anh em ạ à, dù sao thì ở trên Zalo chúng ta tiếp tục ăn được bạch thủ lô còn 88 và xiên 2 của chúng ta là 8823 đó khuyên mọi người là vào bạch thủ lô 88 hơn này đó thì cũng chúc mừng anh em nào trên Zalo của chúng ta thì uh, ăn được con uh, à, 88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 đường cầu này thì mình cũng có chia sẻ cho anh em rồi thì những anh em nào mới chưa xem được thì mình sẽ chia sẻ lại để chúng ta tham khảo anh em nhé chúng ta lấy con đầu tiên và con cuối cùng bộ số thứ ba giải 5 thì chúng ta có đề lôi tuần của ngày chủ nhật này đề lôi tuần chủ nhật của chúng ta thì có bộ đề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 đề về 56 thì chúng ta ăn được con đề 56 này trong bộ đề 01 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 00 bộ đề 00 của chúng ta thì có 00 này cặp cùng 55 và 050 để chúng ta lui tuần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 là bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 để chúng ta nuôi tuần chủ nhật ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 79 thì chúng ta đã ăn được con đề 79 này trong bộ đề 24 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ tư này đề về 24 nữa này anh em này thứ bảy này Chủ nhật ngày 19 tháng 3 của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 14 này Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 191 646 và 696 Để chúng ta lui tuần Chủ nhật ngày 19 tháng 3 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 64 thì chúng ta đã ăn được con đề 64 này trong bộ đề 14 thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì nó chạy cùng lắm là đến ngày thứ năm thì nó đã ra rồi không thì ngày thứ hai anh em nhé anh em nào mà chơi lui thì anh em để ý cho mình tiếp tục cái tuần này của chúng ta ngày 26 tháng 3 này chúng ta có bộ đề là bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 737 và 787 chúng ta chỉ có 8 số thôi để chúng ta lui đến chủ nhật tuần này cho mình anh em nhé chủ nhật tuần này về đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung của mình thì à, ăn khá là ổn thì mình nghỉ mất mấy hôm có công việc thì mình cũng không lên được ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em để chúng ta tiếp tục chúng ta lui Chủ nhật ngày 26 tháng 2 này ở giải 3 và giải 4 hai con đầu tiên ở giải 3 và giải 4 này anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có lô cung 3 ngày để chơi thứ hai này thứ ba này và thứ tư cặp 242 đợi chơi thứ hai thứ ba thứ tư thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 24 anh em nhé 24 của chúng ta về giải 7 này tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 của chúng ta thì có cặp năm đi cùng con 00 để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 5 năm này anh em nhé năm của chúng ta ở giải 3 này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 về phần lô đề ngày thì theo cái bộ đề của chúng ta là bộ đề 01 ngày hôm qua thì ngày hôm nay thì mình sẽ ghim ở cái phần bình luận để cho chúng ta tham khảo anh em nhé bộ đề à, của chúng ta là bộ đề 24 thì mình sẽ ghim ở phần bình luận anh em có thể là tham khảo để chúng ta chơi trong buổi chiều ngày hôm nay có đâu anh em không thích thì chúng ta cũng có thể là bỏ qua hoặc chúng ta đi kênh khác à, để nó đỡ ảnh hưởng đến về cái vốn của anh em anh em nhé